cõi đời quá rộng xin giấu đi trái tim vỡ mộng khi đời ta đã mất ai ân tình khó phai hỡi cõi tình phụ phàng xin cảm ơn dẫu cho lỡ lạc để chiều em thoi thóp hơn bóng đêm đang khẽ rơi du hồn vào cõi chơi vơi chiều rơi trên phố nghe hồn dã rời lòng ta tan tác u hoài nhớ người em giờ nơi đâu có nghe trong tim bồi phiêu ra xa xôi cánh chim lẻ loi tình như cơn gió bay về cuối trời tình như chiếc lá phiêu bạt giữa đời khi tình ra đi vết thương bao năm thầm thì nỗi buồn đôi khi đớn đau diệu kỳ hỡi cõi đời quá rộng xin giấu đi trái tim vỡ mộng khi đời ta đã mất ai ân tình khó phai trôi giạt hết ngày mai dẫu cho lỡ làng để chiều êm thoi thóp hơi bóng đêm đang khẽ rơi du hồn vào cõi chơi vơi tình như cơn gió bay về cuối chiều tình như chiếc lá phiêu bạc giữa đời khi tình say vết thương bao năm thầm thì nỗi buồn đôi khi đớn đau sao dịu kỳ chiều giờ trên phố nghe hồn dã rời lòng ta tan tác u hoài nhớ người em giờ nơi đâu có nghe trong tim bồi hồi phiêu ra xa xôi cánh chim lẻ loi tình như cơn gió bay về cuối trời tình như chiếc lá phiêu bạc giữa đời khi tình ra đi vết thương bao năm thầm thì nỗi buồn đôi khi đớn đau dịu kỳ hơi hơi coi đời quá rộng xin giấu đi trái tim vỡ mộng khi đời ta đã mất ai ân tình khó phai trôi giạt hết hỡi có tình phú phàng xin cảm ơn dẫu cho lỡ làng để chiều êm thoi thóp hương bóng đêm đang khẽ rơi Dù hồn vào cõi chơi vơi để chiều êm thoi thóp hương vào cõi chơi vơi